ដីទល់តែហុកផែយូរ Oh. ស្រុកកំណើតខ្ញុំต้องร้องมโนรม 老吉啦。 两腿啊。 នៅអមតៈ អមតៈស្នាយើងស្មោះស្ម័គ្រនឹកតែគ្រប់គ្រាបងនឹងចូលស្ដីដល់ដឹងបង tam kê tha đời một tha bàn thương tốt nên ca chạy nghe chả châu bỏ chả chả châu chả chả Aww.